cùng hát văn nơi đây mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thôi tắt đến happy birthday happy birthday to you Let's go! nơi đây mọi bên nhau ta hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thôi tắt đến happy birthday happy birthday to you